xin chào tất cả mọi người mình uh, tên Hoàng mình đang làm về uh, bất động sản hiện tại thì ờ, công ty mình đang có rất là nhiều dự án rất là nhiều dự án tại thành phố Hồ Chí Minh uh, chuyên về phát triển về căn căn hộ uh, uh, công ty mình là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh mình uh, hôm nay à, mình à, rất là vui khi à, có cơ hội được ngồi cà phê và trao đổi với Giai mình rất là vui khi được Giai chia sẻ những cái giá trị rất là hay về tư duy về để mình phát triển quản lý doanh nghiệp Ừ, xin chào các bạn, trai hôm nay cũng rất là vui khi gặp bạn Hoàng Việt. Nickname Facebook của bạn là Hoàng Việt, một chàng trai rất là khát khao nghị lực và bạn rất là yêu nghề nghề đó là về bất động sản. Nếu như ai quan tâm đến nhà phố và có một cái ngôi nhà ấm cúng hạnh phúc thì hãy liên hệ với Việt. Việt là đã có hơn kinh nghiệm gần 5 năm về ngành bất động sản cho nên đấy là một điều tuyệt vời và gia rất là hạnh phúc khi ngày hôm nay chia sẻ cho em ấy một bí mật một cái công cụ mà giúp các bạn ấy từ không đồng có thể xây dựng internet và với các bạn không biết nhiều về kỹ thuật nhưng bạn cũng có thể làm được điều đó một cái bí mật đó mà các nhiều người không biết thì hôm nay bạn ấy lại được biết và được à, à cảm nhận về điều đó thì giai cũng rất là vui